từ ngày mà chú biết dịch là tưởng là chết luôn không có mặn đủ ăn luôn mà chú biết đóng cửa dịch hết mà hai dạy này là toàn bị cách ly hết sạch trơn mà chùa cũng cách ly mà thả vô một em bé vô nhét trong cổng chùa mà chú biết vô họ test hết cái chùa luôn tại vì em bé này sợ dịch á vô test mà chùa lại không có ai hết là phải ngoài trời là đó ngọc ừ, gửi tiền cho sư mà sư mừng sư mừng giống là cha chết mẹ chết không lại vậy sư mừng lắm á ngọc rồi từng ngày rồi em gọi anh thoại sư ơi rồi sao em sao rồi kia học hành sửa này kia này nó thật là tấm ngọc tấm lòng của ngọc nhiều nhiều dạ dạ dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn thầy cô quý quan quý chú quý anh mạnh thường quân. Dạ cảm ơn. chọn ngón tay vô. Đây, đây, đây lấy lấy lấy lấy lấy lấy cái dây ra, lấy cái dây ra. chọn ngón tay vô. Rồi. Đây dạ dạ phòng mấy em ờ, không có quạt là thiếu quạt hay là thiếu tiền điện ạ à? dạ và cước vào cái phí tiền điện thiếu qua phí tiền điện tiền điện ở đây mỗi tháng mình mua à một tháng xin cả 4 triệu khoảng khoảng 4 triệu quạt là tất cả không, không, mọi không ví dụ là không có không, không có quạt á thì yeah. Dạ. tháng là ba triệu mấy dạ dạ yeah, tại vì mình có tủ lạnh bỏ đồ ăn nữa này yeah, yeah, đó trong dạ, dạ. lớn ra vậy á còn tháng này tính ra thì tủ lạnh hết cả nếu mà uh, là 4 triệu 4 triệu mấy lần đó Thế bây giờ mong muốn của sư là thay đổi cái gì ở đây ví dụ là thấy là trong cái trong cái cái cái kho có một cái cái kho đó mà có nhiều em ở trong đó mà nhiều dột nhiều mà trong đó nếu mà mình cải tạo lại á được rất nhiều uh, giường bên kia có không dạ dạ bên đây bên đây bên đây còn ở, ở đây cũng hơi bị nóng cái này thì thì còn muốn mua sương muốn gì ạ hiện tại mình cái gì mình học sương sương muốn là em cái thành không khí á dạ sẽ tạo lại lần lớn trong mắt là cũng tránh dạ ví dụ là mình gắn một cái à, quạt thông gió đó rồi à, nó vừa thông gió nó vừa mát mà không có bị dùng rồi xong rồi lắp giường làm cho nó sạch sẽ lại thì rất là nhiều em ở cùng giường đây đông lắm á à. trên đó này đây, đây này với đây này với đây này cũng mấy đứa con phớt mấy mấy em, dạ, đấy đông dữ vậy dạ đúng rồi mười đứa trên có 10 đứa đó dạ nó chồng nhau nó ngủ với nhau sát nhau vậy đó nó ra cái mùng to lên hoa tại vì sao mà canh mấy người sau kia thì đến giờ sau kia là có những người lớn còn có em có là một em nhỏ bé ở sau kia dạ vừa vừa vừa là mình đã ở đây chùa mình là từ năm mấy à xưa cái chùa này là hồi xưa hồi hồi hồi xưa mà xưa chưa về á năm dạ. chín chín mốt chín không năm bảy bảy hai bảy ba lần á rồi xong rồi hồi còn ờ, xưa về đây là xưa về năm năm chín chín ba chín hai chín ba chín ba chín ba ở đây khi từ khi nào mình giận ờ, các bé mình chậm và dạ, khi mà sư giận nó là chín 95 95 là lúc đó là họ thả em bé vô không sư về là họ thả liền thả mà nhất kiểu điểm kiểu là xã phường họ lưu vào xã xã xã tân minh đó, rồi họ mới ờ, vợ chồng đánh luôn lúc đó cái đường này đường đi chút cái đường nó có dạ, chùa dạ, đâu rồi người ta dạ rồi dạ, ờ, mới ờ, gia đình ở đây rồi khi lúc mà nghèo khổ rồi rồi thấy con rồi ừ, công an thì chị đóng thông minh đó rồi nó xin gửi cho tôi xe nuôi nuôi dùng mà đứa rồi 3 tháng 5 tháng một năm trời là hồi đó họ xin lại dạ. rồi nó từ đó sư cứ ờ, dạy nuôi nuôi vậy á tự nhiên họ thả vô cứ cứ vậy thì ờ, mình nổi tiếng là nhận nuôi luôn dạ rồi xong rồi với chính quyền làm giấy tờ cho con sư là sư là giám đốc công nghiệp công nhận là tỉnh là duy còn rồi xong rồi khi lớn rồi có đứa lấy chồng lấy vợ hơn dạ. mà lấy chồng lấy vợ cũng sung sướng của đỡ chút nào nhà vợ cũng có đất rồi nhà đi nhà chồng cũng có đất dạ, con nhà riêng nữa không phước của mình của hai đứa rồi mấy đứa học học sài gòn mấy đứa học viện học viện trong giáo hội nó học giáo dạ, dạ. dạ. dạ. là tấm lòng của sư thì uh, quá lớn tại dạ. nói ra là không phải xin nói thật cảm động lắm ai cũng muốn người mình người là ờ, lúc cần kề lúc khi mà sức lúc mà chú biết khi mà dịch á là đó ngọc gửi tiền cho sư mà sư mừng sư mừng giống là cha chết mẹ chết không lại vậy sư mừng lắm á ngọc rồi từng ngày rồi em gọi anh hỏi anh cứ ơi rồi sao em sao rồi kia học thằng sửa này kia này nó thật là tấm ngọc tấm lòng mà cái ngọc nhiều nhiều dạ dạ dạ, dạ. cái này thì à, vẫn là cái duyên thôi chứ à, thì không dám à, phân nhiều ít cao thấp dạ, dạ. chỉ là mình làm trong cái khả năng của mình và thứ nhất là thứ số lượng tiền đó thì cũng nhiều người đến rồi họ đến rồi họ cũng rồi tới cái điểm nào họ đi mà nhưng cái tâm của họ không không là nhiều mà cũng tâm đó mà nhưng có cũng giờ xuống nhiều ghi nhận uh, thông tin tấm lòng và những lời chia sẻ của Nhi sẽ cố gắng uh, lại cái kia à, giờ từng thấy phương án gì đó thì con về sẽ nhờ ngọc nhắn lại với sư về cái thông tin chi phí rồi sau đó nói chung là cho mấy em có một cái chỗ ở nó tạm chứ mình không có dám nói là dạ, dạ, dạ. nó tốt đẹp gì dạ được rồi sư biết sư biết suy nghĩ mà sửa sửa từ ngày là từ ngày mà chú biết dịch là tưởng là kết luôn không có mà đủ ăn là chú biết đóng cửa dịch hết mà hai dãy này là còn bị cách ly hết sạch trơn mà dạ. chuồng cách ly mà thả vô một em bé vô nhét một cổng chuồng mà chú biết vô họ test hết cái chuồng luôn tại vì em bé này sợ dịch á vô test mà chuồng này không có không dạ, thấy là cả ngày trời thật không còn ra hồ cho mấy đứa nhỏ nói là cái con ăn rồi học thầy cũng tin ăn liền rồi cho chùa con định dịch rồi vô chùa con cái giày dịch cũng không có nhiều lỗi mình ở chùa là xuống không cho đi khi thầy sang đa đi con có ấn người lớn lớn này đó rồi cỡ sư đi xuống cho mình kia không được không được rồi nó ngọc lấy vì bài phật sư mình đó mỗi lần nghe ngọc sư ơi thiếu gì gì là Phật nói ra thì thấy mình tu mà tại sao mình biết có cái phước thế hả mình nghĩ vì khi Phật nói chuyện cho mình có lời nói để mình nói mình vô dạ, dạ. đúng với tụi mình thần quân nữa giúp đỡ vì khi Phật như vậy mình đâu phải mình tu đâu phải mình bất thánh đâu chút cứ nghĩ chính mình đâu vận thánh đó cứ cầu nguyện này nghe ngọc sư ơi sao rồi nghe nói là làm Phật tim gan sư nó mừng mừng mừng không tả nổi xong gửi về cho sư từ này mấy lần gọi về mấy chục triệu mấy chục triệu sư mừng lắm mừng quá này đến đây rồi phải tấm phần lòng đến đến tại dương lòng tấm lòng của Phật rồi giờ tôi kể cũng kể à, là tuy nhiên bao nhiêu là người chú đến đây mà chưa chưa chưa nói cái tấm lòng của tôi chúng chú giờ thì cũng tôi à, cũng à, cảm ơn chú rất nhiều cảm ơn rất nhiều lắm và chú cũng chưa cũng chúc chú luôn hoàn thiện đi gặp nhiều điều may mắn trong công việc xin cảm niệm pháp đức nghĩa dạ dạ con chúc sư với lại uh, mấy em ngày uh, em làm cháu thầy em làm dạ, mọi người à, cùng uh, yêu thương đồng bọc lẫn nhau cảm ơn sư mô phật có duyên với chùa của mình cách đây năm sáu năm thì à, mình quay lại để à, thăm các bé để hỏi à, thăm những người của mình ra sao thế thì bây giờ mình đầu tiên là hồi nãy là mình đã có nhân các cô chú và cô dung rồi thì bây giờ mình cứ trò chuyện như là bình thường thôi không có không có gì phải căng thẳng hết mình trò chuyện cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào có những niềm vui gì có những khó khăn trở ngại ra sao thế thì à, hai em em gì với chị hoài nó lớn lên chút xíu nó lớn lên chút xíu dạ. quảng pháp à, năm nay bao nhiêu tuổi à? dạ, mười chín tuổi mình vào uh, sinh hoạt mình bé luôn đó con là Minh Vi năm nay con 17 tuổi con chùa con là hiện nay mình có nhiều về chùa có lăm bao nhiêu bao nhiêu bạn bị bệnh hoặc là thần kinh có khoảng một hai bị não em bị tật cái à, cái em mà đang ngồi trên à, xe lăn á thì không cái tay em lại bình thường bình thường em tự chọn học mỗi người tay em nó là không có nhiều không có nói được không không ăn được còn cái chùi cái lồng đóng ở nghịch bình thường là nếu mà không có nước thì nó lại chuyện quá quá à cái gì cũng lấy mỗi một có ở đây mỗi mỗi nên điều kiện sinh hoạt mỗi ngày sao nên nó to lên chút xíu Wow trong trong trong trong cái buổi sáng đó, tất cả mọi người cũng tin là chỉ có một số hay thôi cũng tin mỗi sáng là một thôi ăn chưa ăn dạ, chưa giờ nằm nghỉ chưa to lên nó to lên buổi sáng 8 giờ mình tới 7 giờ mình chân nó to lên cái rõ là đến giờ cái đó bình thường nó không không không sao cả cái này là mình chia sẻ về trải nghiệm để uh, mong những vị nào mà thấy video này hữu duyên sẽ à, đến thăm mình sau khi chưa sau khi ờ, chưa xong thì đến thời sau buổi trưa mình làm tất cả mọi người đều buổi chén ngủ tự ừ, có tự giác không hay là có phải ai nhắc nhở không có giờ nằm học chữ có bao nhiêu bạn học chữ còn mấy em lớn hơn bạn lớp nhỏ hơn giờ nào mấy em lớn hơn học chữ em có ra trường để học không buổi nào mỗi một chia ra từ từ sách từ đó à, một ngày học một đến tối thời tối làm cái gì cứ cứ chia sẻ tự nhiên à sáu giờ rưỡi lên lên làm cái gì lên không chuông rồi xong rồi đến tiếng quang niềm vui của anh em mỗi ngày là cái gì niềm vui là gì nó lớn lên à, chơi đồ chơi có con hay à, giành giật đồ chơi với nhau không ở đây mọi người có à, thường xuyên đến anh em không ở đây thì mình có thu nhập gì thêm để ờ, mình trang trải cuộc sống không trong năm nay thì có bao nhiêu đồng mới bây giờ 11 đây mình có bao nhiêu bao nhiêu người đến bên ngoài ví dụ là bạn mẫu hay là bạn giúp việc bên ngoài à, có phật tử tới làm sinh hoạt có muốn à, thêm bảo mẫu bên ngoài không không có là mấy à, mấy anh chị lớn giúp đỡ mấy anh nhỏ ngoài ở đây mình có khó khăn thì mình muốn cần ờ, thêm sự giúp đỡ bên ngoài ví dụ là nơi ở những thiết bị có những cái trở ngại khó khăn em đi học thì thiếu cái gì vậy thôi thiếu đóng tiền học à, tiền học mỗi một em khoảng kỳ kỳ đầu đến đây chỉ một tháng à một tháng chỉ một năm một học kỳ mỗi uh, một năm như hiện tại nè bao nhiêu em đến trường đi học khoảng bao nhiêu à, tuổi khoảng bao nhiêu bao nhiêu em chưa sáu tuổi rồi bây giờ mình trừ ra đi ví dụ là mình đang có 45 bạn à, mình trừ ra những em nào dưới sáu tuổi cái bị cặp sách gỡ viết vẫn thiếu luôn còn khó khăn nhiều khó khăn thiếu sữa đó là nhu yếu phẩm nhiên thì mình đây là làm nhiên bán đi đâu à, mình người trong chùa của mình tự ra chọn chứ mình không có một cái điểm mà mình phân phối cụ thể nhen mình bán là có em nào cho chú mượn bó nhiên đi cô lên lấy nhan tí chú mượn một bó nhiên nhen mình bán là bao nhiêu bó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 mở từ ôm chặt luôn mà chặt luôn bàn tay chỗ ở của mình cảm ơn con à, ví dụ là nhân là con nuôi được có hay là có trong khả năng thì cũng sẽ kêu gọi giúp nhưng mà trước, trước tiên đó thì ở đây mình rất là hòa thuận vui vẻ còn theo hay là mình chia sẻ với nhau mình trang trải một tình với nhau đó là mình làm còn lại thì sống tất cả là thiên nhiên bạn nhiều tốt hơn mấy em nhỏ là bú sữa hay là bú sữa bú sữa con con con con đừng đụng vô con con muốn nói gì không con dạ. nói gì không lúc nào con cũng vui vậy hả mặt sao con mặt mặt sao bị chày vậy hả dạ, à bị té hả ở đây mấy em là nhỏ giỏi là dạ. cũng không là lớn lên còn lớn lên rồi thì ở là tư luôn là quyết định mấy em đó là như là dù bao lâu không có bao lâu không có người đến nhận thì ở dưới như là cái đợi à, cái gì khoảng một tuần không không có đến nhận thì chỉ đợi là chưa hộ khẩu đâu Yeah nếu mà khi mình bệnh thì nó thuốc men mình có ngủ không phải đi mua bên ngoài Phòng ốc mình đủ ở không? Này Đi ra không? Giờ chúng tôi phòng phòng mấy mấy mấy bạn Kéo cùng lên Rồi chị Cám ơn có ai ờ, dẫn chúng đi xem ờ, một vòng xem ờ, phòng của mình Chú gửi định nha ừ. một, một phòng này mấy bạn Ờ. em này có thể em nhỏ em này có em này là ngủ chung một giường à hai hai hai bạn ngủ chung một giường một anh một em với lại em cặp đi cặp quyền cặp chân tay là những cái môn này vâng là ở đây là khu vực này là ba em xin sinh đủ ánh sáng không đủ ánh sáng không một bàn học cho mọi người thì dạ, chú vô bên đây là cái gì ạ dạ, phòng dạ, ngủ với lại phòng bán nhang lâu nay khách nó thành mà giờ chứ không phải qua người nữa à phòng phòng này trước đây là cái cái kho để nha dạ, để cho khách à, phòng tiếp khách dạ, rồi còn hiện tại là mình đang à, tận dụng hết hết hết chỗ ở nên mình à, dạ. cho mấy bạn vô ở luôn dạ. phòng để à, cháu của phụ vô ở cô à đây là cũng là cái nhà mới để ta bỏ kho bỏ đồ giờ à. không có phòng như vậy để người ở mới đi nhận ở đây bao nhiêu người ở người tại vì cũng có hai lớn còn bao nhiêu giờ mấy con nhà nhỏ không chứ em, em hôm nay là để đựng đồ nhưng mà tại vì không đủ như kia dọn rồi đây là cái kho dạ, dạ. rồi, lấy cái kho làm cái phòng dạ. còn mấy tượng ở đây thì sao ạ à? tượng đây là giống như là người ta bỏ người ta gửi lại à rồi, mình dùng làm làm gì à mình có những đợt làm tượng lại rồi còn lại mưa giọt lại luôn à ngủ mưa mưa hả à có mấy cái lỗ uh, ở trên nè nếu mình sửa thì sao kinh phí sửa thì uh, nên không sửa dạ. nên không không không không đủ tiền sửa dạ, thôi cái này hôm bữa về một lần rồi sửa rồi nên mình nhọc nhiều ừ đọt mà đi thì vô tỉnh tỉnh nước quạt thì hơi bỏ đây để xịt lại còn bàn ghế này dạ bàn ghế này nữa khách vô à, cảm ơn mấy em cũng cố gắng uh, à, sửa cái này có thể là cải tạo lại cả cái cái căn phòng này sửa lại cho không có dột và làm cho nó mát hơn có cái cái, cái đồ thông gió đó ừ. cho nó mát hơn và làm giường lại ở được nhiều mà ở thoải mái hơn ôi ừ. ôi đây là phòng mấy à, bạn trai phòng này là ba bạn dạ hai anh lớn một con nhỏ tối nóng không dạ, nóng lắm không quạt luôn dạ. nếu mà có quạt thì không có tiền trả tiền điện hay sao không không có đủ quạt để nằm à không đủ quạt còn nếu mà đủ quạt thì có tiền trả tiền điện không dạ, hôm nay của mấy bạn phòng này của mấy bạn phòng này năm em à, năm em hai hai bàn học đây là hai dây điện Hộp này của mấy em? Hai. Hai em. Sao sao sao bức tường kia là nhà của ông ta? Dạ. Phòng này à, để cái bàn học trong đó xong rồi. Mấy con đó để bỏ sách ngồi học ra đây học. À. đây đây gì cay mềm đầu con bị gì vậy bị té hay bị ghẻ anh dỗ quá anh ơi anh dỗ lên trời ơi có sức thuốc không Ờ, Nhưng mà tính tính ra con anh thấy lớn nữa là nhiều lắm Cái anh lớn rồi Ra có tuần đi ra Rồi tối về ngủ thôi Không anh nó đi làm là ngủ trên trên đó luôn Có chừng nào cái gì Dạ lâu lâu một tuần về Tết về thăm một tuần về về thì ngủ ở đâu nhà ngủ kia kia trên nóc á trên kia là trên nóc á ờ. ừ cái gì rồi cảm ơn với em thế là cái chuồng này mình ờ, cái, cái em này là cái bạn này là không có ấy tay thì bạn nó không ạ à? móc hồng ấy móc hồng mà mình phải bóc tay lại còn cái này ờ, là cho em bị não cái lòng này thì em không nếu mà để em ở ngoài này dạ không để là buổi tối nó đi lên cái điện để nó lấy bánh kẹo rồi nó ăn à, cái này làm xong rồi mình lót một tấm ván rồi dạ, lót, lót chiếu cái, vô cái nẹp mà để mình bỏ vô mình ngủ á mình bỏ vô bên ngủ mình khóa lại sáng hôm em ra thức kem ăn cái là em ngủ trong này luôn tại chỉ có buổi tối là đem vô phòng thôi em đã bao nhiêu tuổi dạ em đó chắc cũng vâng à, chú cảm ơn cái, cái, cái, lò nấu ăn nữa dạ dạ cái bếp dạ, cái bếp à, dựng đây là sau này dạ, dạ. mua chợ góp lâu rồi dạ dạ mua để chở em đi học đó dạ cho chở người luôn hả sư dạ dạ giữa hai bên ngồi hai bên này à dạ dạ. dạ dạ. dạ tài xế là ai à, nhiều người lắm à nhiều người nhiều người trong trong mình luôn à. củi này uh, ờ, mình chặt ở đâu à mình mua à ok người ta chở thô tới xong rồi mình cưa mình để dành con đúng không ta không không tại con mắc không ba mươi mấy luôn ba mươi ba mươi lăm mấy luôn đi ba mươi ba trăm bảy lăm hay là ba trăm hai lăm đây này ba trăm hai lăm vậy là chắc vậy là cái ngang hả mà mấy cái sữa này sữa sữa chua thì à có đứa uống Milo có đứa uống Jumbo hả dạ dạ trong cái uống Jumbo sang hoàng đủ chứ các con đủ chưa 当。